Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Toko Camera Mavic 3 Classic là một sản phẩm mới ra của nhà DJI Vậy sản phẩm này có đáng tiền hay không nhỉ? Cùng mình đánh giá nhanh sản phẩm này nhé Hầm hố, ấn tượng là những tính từ mới sẽ nói về sản phẩm này Ngoại hình lớn mang đến sức kháng gió tốt hơn Đồng thời mang một viên pin dung lượng cao hơn so với Mavic 2 Mavic 3 Classic giúp người dùng có đến 46 phút bay Một chiếc flycam được trang bị quả thực nhiên tốt sẽ giúp nó hoạt động mượt mà hơn và không gây ra tình trạng quá nóng Mavima Classic được trang bị cảm biến CMOS 4.3 inch của Hasselblad mang lại hiệu quả vượt trội so với cảm biến 1 inch trên Mavic 2 Pro. Tay cầm thế hệ mới của Mavic 3 Classic cho công nghệ truyền sóng Ocusin 3.0 cho khoảng cách xa hơn, chất lượng truyền sóng tốt hơn so với Mavic 2. Ngoài ra, Mavic 3 Classic còn có một phiên bản đi kèm với tay cầm có màn hình. Với 40 triệu mua điện thoại ư? Không bay ở đâu. Mình sẽ chọn Mavic 3 Classic đang có sẵn hàng tại Tokyo Camera à còn một điều này mình chưa nói các bạn thì uh, trên phiên bản Mamiya Classic phần cánh đã được bọc cao su ở mỗi đầu và giúp cho quá trình bay các bạn an toàn hơn